sói và bảy cò con ở khu rừng nọ có một con chó sói rất dữ tợn và độc ác nó ỉ mình có sức mạnh nên thường bắt nạt các loài thú yếu hơn Sóc, thỏ, hươu, nai, trồn, nhím đều khiếp sợ nó Thoáng thấy bóng chó sói hoặc nghe tiếng nó từ xa là tất cả đều tìm chỗ nấp Sáng hôm ấy, chó sói bắt được một con gà từ ngôi làng ở bìa rừng vì ăn tham quá nên nó bị mất một cái xương gà to trong miệng và không lấy ra được Nó đi phát rủ kêu la Ôi trời ơi, đau quá Ai lấy giúp tôi cái xương trong miệng ra với Tôi sẽ hậu tạ Các loài thú đều nghe tiếng chó sói kêu la thảm thiết Nhưng không con nào có ý định giúp sói Sóc bảo thỏ Đừng rời khỏi chỗ nấp nhé Không chừng gã chó sói lừa cho chúng mình ra đấy Thỏ thì thầm gã có bị đau thật mình cũng chẳng dại gì gỡ xương cho gã Ai lại đưa đầu vào miệng sói chứ, lành ít cũng nhiều Mãi đến chiều mới có cô cỏ trắng bay ngang nghe tiếng sói rên la liền đắt xuống Cỏ bảo chó sói há miệng rồi xỉa mỏ vào miệng sói Cỏ vừa gắt cái xương ra thì chó sói lập tức chụp lấy cỏ bảo Đã làm ơn thì làm ơn cho chót, Giờ ta đói quá, cô làm bữa tối cho ta luôn nhé Cỏ ngoan ngoãn đáp Có điều là trong miệng bác vẫn còn một cái xương nhỏ kìa nó sẽ làm vòng miệng sưng to Để tôi đi lấy một cành cây nhỏ khều ra cho bác Sói nghe vậy thì hoảng sợ nên thả cỏ ra Cỏ liền bay lên cao và bảo sói Đúng là còn một cái xương nhỏ trong miệng bác nhưng tôi chẳng dại mà rút bác nữa Bài học từ câu chuyện Lòng tốt phải được đặt đúng chỗ Trước khi quyết định giúp đỡ ai Bé cần cân nhắc xem họ có thể làm hại mình không nhé Tốt nhất là bé nên hỏi ý kiến cha mẹ, thầy cô